Xin chào các bạn, tiếp nối những video giới thiệu về dòng laptop xoay gọc 360 độ. Ở video ngày hôm nay, mình sẽ so sánh hai chiếc máy xoay gọc 360 độ có cùng tầm tiền vào khoảng 15 triệu đồng. Đó là chiếc Lenovo Flex 6 phiên bản 2018 và chiếc Dell Latitude 3390. Sau đây, chúng ta cùng nhau bắt đầu nội dung chính của video, xem hai chiếc máy này có đặc điểm gì khác và giống nhau ở chỗ nào nhé. Đầu tiên khi đặt hai chiếc máy ở cạnh nhau, ta thấy rằng kích thước của hai chiếc là khá tương đồng. Cả hai đều làm từ chất liệu nhựa là chính và vát cong ở các góc. Thiết kế của Flex 6 có phần góc cạnh và trỏm giác dày hơn 3390 một chút. Flex 6 14 inch được thêm các chi tiết kim loại ở phần tì tay cũng như ở phía bản lề. Trỏm giác tiếp xúc tốt hơn nhưng làm cho máy trở nên thiếu liên lạc hơn so với Latitude 3390. Bản lề của hai sản phẩm đều trỏm giác rất chắc chắn như nhau trong quá trình sử dụng. Nhưng riêng mình, mình đánh giá cao hơn ở thiết kế của dòng Latitude Neo3390. Xét về cổng kết nối thì hai chiếc máy này cũng khá là tương đồng khi chúng đều trang bị hai cổng kết nối USB chuẩn A, một USB Type-C. Nhưng tiếc rằng trên Flex 6 nó không cho phép sạc thông qua cổng kết nối này và kèm theo đó là một khe đọc thẻ nhớ SD và cổng kết nối HDMI. Bàn phím của cả hai máy đều dạng phím full size có đèn nền backlit. Khi gõ đều hiện tượng flex nhẹ. Khoảng cách phím của Dell có phần rộng hơn Tuy nhiên sau một thời gian sử dụng và trải nghiệm, mình giá cao chiếc Flex 6 hơn khi được thiết kế mặt phím lõm xuống, kích thước phím lớn hơn là DTU 3390. Vai trình phím của nó cũng dài hơn. Flex 6 được trang bị cảm biến vân tay, còn 3390 thì không. Túp bát của chiếc Flex 6 được bát một đường viền sắc cạnh và sáng bóng, tách biệt hoàn toàn soi mặt tì tay. Còn túp bát của DLTU 3390 được làm nhám, có phần nhỏ hơn và cũng như cảm giác chưa tự sướng như đối thủ. Màn hình của hai sản phẩm này có kích thước khác nhau một chút khi mà Dell Latitude 3390 có kích thước màn hình 13,3 inch còn Lenovo là màn hình 14 inch Tuy nhiên về màn hình của Dell lại có phần dày hơn một chút nên kích thước tổng thể của hai máy gần như là bằng nhau Góc nhìn của hai máy cũng khá tương đồng khi được trang bị tấm nền IPS Màn hình của Flex 6 có phần ngả sang tông vàng và tối hơn một chút khi trong cùng một điều kiện môi trường ánh sáng Cả hai đều khả năng xoay 360 độ, bản lề chắc chắn ở mọi tư thế mệnh cảm ứng để phản ứng tốt với các thao tác vuốt chạm tuy nhiên flex 6 chỉ hỗ trợ tối đa 5 ngón tay còn ở Lightiu 3390 là hỗ trợ tới 10 ngón tay webcam của hai dòng máy này như nhau khi cho chất lượng video 720p khi đàm thoại Đeo có nhận diện khuôn mặt để bù lại thiếu sót cảm biến vân tay để mở khóa mà không cần phải dùng đến mật khẩu Xét về chất lượng âm thanh của hai dòng máy này thì mình đánh giá chất lượng cũng khá tương đương nhau. Nó vừa đủ cho việc giải trí cá nhân Mặc dù không quá xuất sắc nhưng cũng không mức quá tệ. Sau đây mình sẽ mở thử hai đoạn nhạc để các bạn cùng so sánh nhé. Xét về cấu hình của hai dòng máy này, chúng đều trang bị chip Intel Core i5 thế hệ thứ 8, bộ nhớ RAM 8GB ở với D 256GB. Qua một thời gian sử dụng thì mình giá tốc độ xử lý của hai máy là ngang nhau. Chúng phù hợp với công việc văn phòng, chỉnh sửa phần mềm nhẹ như chỉnh sửa ảnh 2D hay là chỉnh sửa video ngắn. Và trong quá trình sử dụng thì nhiệt độ tỏa ra vào, vào khoảng 60 độ C, một mức độ vừa phải cho một chiếc máy phục vụ công việc văn phòng. Cả hai máy đều được trang bị viên pin công suất 45W cho thời gian sử dụng khoảng 6 tiếng đồng hồ liên tục và giá của nó trên thị trường đều có mức giá vào khoảng 15 triệu đồng. Tổng kết lại thì cùng với tầm tiền khoảng 15 triệu đồng, các bạn sẽ có hai chọn lựa cho mình đều có thiết kế gọn, nhẹ, tính di động cao, xoay gập 360 độ cùng màn hình cảm ứng. Tuy nhiên thì mỗi máy đều có ưu điểm và nét riêng của nó. Các bạn sẽ chọn lựa cho mình chiếc máy nào? Các bạn hãy vui lòng để lại ý kiến của mình ở phía dưới phần comment nhé. Và video của mình ngày hôm nay xin phép được tạm dừng đến đây. Xin thân chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Các bạn đừng quên nhấn like và subscribe kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.